mọi việc đều có thể giải quyết được nếu như chúng ta tìm được giải pháp các bạn đã nghe câu chuyện ở ờ, ông ờ, Trung Dô Dung và con dẹp rồi đúng không ông Trung Dô Dung là một doanh nhân rất nổi tiếng sáng lập tập đoàn Hyundai thì có câu chuyện kể rằng là khi ông ấy đến ờ, Incheon để ông ấy xin việc thì ông ấy thuê phải một cái phòng trọ thì trong phòng trọ này có rất nhiều con dẹp khi ông ngủ là bị rất nhiều con dẹp nó bò lên người nó cắn ông ấy và sau đó ông phải chuyển từ cái giường ông nhảy lên cái bàn ông ngủ tuy nhiên những con dẹp này nó tìm thấy vị trí của ông nó leo lên chân bàn rồi nó bò lên bàn nó vẫn cắn ông đó ông ờ, Chung Jo Dung ông cảm thấy rất khó chịu ông tìm mọi giải pháp ông đấy lấy bốn cái bát nước đổ đầy nước vào và kê vào bốn chân bàn thì buổi tối hôm đó ông ngủ rất ngon tuy nhiên hôm sau ông đi làm về thì không hiểu lý do vì sao là bốn chân bàn có bốn bát nước đã đổ đầy rồi con dẹp nó vẫn cắn không được thì ông mới vùng dậy ông cũng tìm hiểu là con dẹp nó bò lên trần nhà và sau đó gì nó rơi tự do nó thả tự do nó nhảy đến người ông và nó cắn tiếp và ông Trung Dung ông áp dụng câu chuyện con dẹp này à, trong việc là khi ông à, mở một cái xưởng sửa chữa ô tô và ông gặp một vấn đề đó là gì là ông không được cấp giấy phép để mở cái xưởng đó thì giấy phép này lại do ông cảnh sát trưởng của thị trấn ông ấy ông cấp cho ông Chu Tô Dung tuy nhiên ông áp dụng cái chiêu của con dẹp đó là gì ngày nào ông cũng đến trước cửa nhà ông cảnh sát trưởng để ông xin làm sao để gì tôi mở được cái xưởng sửa chữa ô tô tuần đầu tiên thì ông cảnh sát trưởng từ chối tuần số 2 từ chối và một tháng sau thì ông cảnh sát trưởng ông ấy quá sức chịu đựng rồi thì ông bắt buộc phải gì ký giấy tờ để cho ông Trung Do Dung ông ấy mở cái xưởng sửa chữa ô tô thì thông qua câu chuyện này những vấn đề hàng ngày chúng ta gặp phải nếu như chúng ta không bỏ cuộc chúng ta tìm mọi cách có giải pháp để giải quyết vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ có kết quả và chúng ta sẽ đi đến đích